ờ. bánh mì nhá bánh nước nhá ờ nắng máu à mọi người cho ok <laughs> đây là của cô đây hầu như đa số là mọi người hay đi qua đường đây này này là, là cho cô thôi chị ơi chị bán cho em mấy cái bánh chị ơi giờ hỏi nhờ cô bên này xem chút chào cô nhá <laughs> cô đang xúc phân à cô à cháu đi à, qua đây à, hôm trước ấy, cháu đi qua đây cháu thấy à, một cái cô gì mở trong cái lều lều ấy à, thì cô uh, sống ở đây lâu thì uh, cô có biết về cái cô đấy không ạ nghe bảo là cái bà đấy là ở trong Mỹ Á này Mỹ Á Mỹ Á ừ xã Phú Cúc này mà à đây là thôn ờ, Mỹ Á Ừ, thôn Mỹ Á Vâng, vâng Xã Phú Cúc Xã Phú Cúc Ừ À, cũng như là cô ờ, ở gần đây nhất thì ờ, cô biết bà cái cô đấy ở đây lâu chưa ạ? Bà đấy ở đây được 6 7 năm nay rồi. Ủa 6 7 năm nay rồi. Ừ. À thế cô có biết là bà có cái cô đấy còn người thân gia đình anh em không? Nhỉ? Còn có. À, nghe à? bảo là ừ, ngày trước năm năm xưa đấy con bà cũng ra à. bà già ra đây bảo là dân làng người ta bảo là nếu mà mẹ mày trả về ấy thì ra làm cái lán tử tế à. cho mẹ mày ở vâng, vâng. làm cũng ra nó cũng xuống xin cọ thế lấy lá cọ lấy bương chia nhà mình đây lên làm lán cho bà đấy dạ, dạ. cách đây khoảng 3 năm ấy 3 năm thì nhưng mà bà không ở đâu bà cứ cứ đóng cái chuồi chuồi ấy à. lại gặp mấy cái bọn tùy thiện cũng đi làm đấy là người ta cũng làm cho dạ. hai là hai lần làm lại ba lần làm lán rồi à ba lần làm lán ừ. rồi nhưng mà ừ, nó lại bà không ngủ mấy nó lại lúc thì bà ngủ lúc thì không à. đủ, nó lại đủ đi lâu lâu nó nó chả được một năm đâu mà bương chi ấy đúng rồi đúng rồi nó lại, vâng. nó lại đủ đi bà. Vâng. thế là năm nay là từ đầu năm đến giờ là chưa chưa có ai làm à dạ dạ vâng. đấy là hôm nọ có một cô cũng chắc là cũng bị thần kinh ấy ra dạ, dạ. ngủ cái cái lán của bà thế là à. lại tự đi đi dựng cái cái lán bên này à lán bên này ừ. thành ra bây giờ thành hai lán ừ thì cô đi thả trâu ra thì cô thấy bà mượn dao vâng. bà không biết nói đâu dạ, dạ. Ừ, vâng. không biết nói tiếng phổ thông mà cũng tiếng hình như là tiếng dân tộc cũng không nói được nữa. Vâng. trước kia nghe bảo là bà cũng biết làm ăn tử tế à. xong đi đi làm nương mới đổ cây cây mới à. đập phải đầu à đập phải đầu xong rồi từ ừ. đấy đi ừ. bà bên thần kinh là không ổn định thần kinh là không ổn định à hóa ra là cái đấy là chuyện con cái cũng có ra đón về mấy lần rồi à. cái tê ba bốn năm ấy vâng. nhưng mà về bà lại ra thôi cứ về à về xong lại ra đó đây có cái đây chả đến chục cây được có mấy cây thôi mà chả biết nhà bà ngay chỗ nào chẳng vào mà vâng. con cái ra đây mới là lại cũng đi qua đi suốt à không biết bà ấy còn còn, còn có chồng không nhỉ cô chồng mất năm cách đây đâu ba hay bốn năm nay rồi à là chồng của, của, của cô ừ. mất hôm trước thì cháu có đi qua cháu cũng thấy là sao lại cô lại ở như này ấy thì ừ. mà con cháu đâu không biết là có ăn ai hay không ừ. cũng không biết là hỏi ai để mà hỏi đấy nhé bảo thôi vâng. không biết là chắc các cô sống gần đây ấy thì uh, tiện mà hỏi cô xem là như, cái, cái nhân thân của cô như thế nào thì có, mới biết được như vậy một đứa con gái lấy chồng bên kia à thế ạ với mẹ vâng. một đứa con gái lấy chồng trên trên vâng. một căng trải à. sao ấy hay là trên trạm tố thì như trạm tố vâng, sao vâng. nghe bảo cũng dân dân tộc ở đấy vâng vâng vâng thôi cháu cảm ơn ờ, ơn cô nhá nếu cũng không ờ, không biết đây vâng vâng, vâng. Hai con trai hai con gái à thế ạ vâng vâng như một đứa út bây giờ chưa có gia đình à còn ờ, dạ. dạ, dạ. đứa có gia đình hết rồi vâng vâng vâng vâng Thế cô đang làm vườn quá ừ, làm vâng, vâng. vườn. vâng vâng thế cô làm đi nhá vâng. vâng <laughs> dạ cảm ơn cô nhá vâng vâng, vâng cháu về đây vâng. bắt đầu mưa rồi à, may quá có à, cô ở nhà mất ai ở không ai ở Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực giáp danh giữa huyện Tân Sơn và huyện Văn Chấn Huyện Tân Sơn là ở tỉnh Phú Thọ, huyện Văn Chấn là tỉnh Yên Bái nhé cái con đường hôm trước mà Giang có qua đây và gặp cái à, cô người đồng bào Hơ Mông là ở trong cái căn lều tre bằng bạt này này vừa nãy thì Giang có xuống dưới kia mua cái đồ ăn và hỏi thăm một cô ở dưới đó thì mới biết được là cô này là ở Mỹ Á cũng có con cái và cũng nghe mọi người kể là trước là cô đi à, làm à, rừng ấy bị cây đập vào đầu từ đấy đi bây giờ thần kinh của cô là không ổn định à, bánh mì nhá bánh nước nhá ờ à, nóng máu à mọi người cho ok <laughs> đây là của cô đây hầu như đa số là mọi người hay đi qua đường đây này này là, là cho cô thôi và câu chuyện à, Giang có hỏi cô lúc nãy thì cũng biết là cô vẫn còn có gia đình, có con cái cũng đón về nhưng mà cô lại không về. Thế từ lúc mà nghe mọi người kể lại thôi cái cô đó sống ở ngay đây mà ngay dưới này, cái đoạn dốc này luôn cô bảo là ngày trước là đi làm rừng à, bị cây đập vào đầu đấy xong là từ đấy đi là thần kinh à, không ổn định và nó cứ bỏ đi à, lang thang con cái cũng đón về rồi thì cô cũng không ở cô lại thích ra ngoài thì lang thang ở và cái khu vực này thì cũng được một số người đã làm cho căn lều rất là chắc này sáng làm cho nhưng mà cô lại không ở Đấy, cô là chỉ thích ở những cái căn lều như này Sau khi mà cô ở một căn lều như này Thì có một người cũng bị như cô này à, Ra ngủ ở căn lều của cô bên, bên kia sau là cô bắt đầu đi tìm những cái cây này về Tự làm lấy cái lều này ngủ Thời tiết hiện tại <laughs> đang mưa Cũng có rất là nhiều uh, À, các bác à, cô một comment ở trên à, kênh của Giang là biết là cô là cũng còn có gia đình anh em nhưng vì là cô là cái thần kinh không ổn định đấy mà mỗi người có một cái hoàn cảnh có một cái cuộc sống uh, khác nhau mình không thể biết được hiện tại bà con cái bỏ rơi không phải mà cũng đón cô về này nhưng mà thấy cô kia kể lại là trang cũng chỉ biết như vậy thôi nhưng mà cô lại không ở là cô ấy cứ thích ra đây ở đấy. cũng có nhiều uh, cô uh, ở đây cũng cũng nói chuyện với Giang rất là ấy đây <laughs> À, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ nhờ và cũng có rất là nhiều khán giả cũng hay comment bảo cô giống như bà cụ hang đá luôn luôn cười <laughs> cười tươi và không biết là cuộc sống như thế nào nên trong cái à, nụ cười của cô là đang biết là cô à, cũng có cái à, cái niềm vui của riêng mình tuy là có thể là cô từ cái vụ mà cái cây đập vào đầu ấy như này ấy, đang không biết là cái, cái câu chuyện nó chính xác như nào còn à, cô thì uh, chính xác là ở thôn Mỹ Á xã Thu Cúc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ nha mọi người nhé hôm nào đó thì Giang sẽ đi uh, xuống dưới uh, thôn Mỹ Á để hỏi xem <laughs> bà con ở dưới đây có biết cô không và thì gặp à, con trai à, gia đình của cô như thế nào để xem là gia đình có thể đưa cô về hoặc là giúp cô làm cái chỗ nào nó ngủ nó tốt hơn đấy xe ra vẫn còn để đấy trên đường à, trước mình đi qua sang bên Sơn La giờ mình quay về thì mình vẫn biết cô vẫn còn ở đây nhá yeah. à, cố gắng nhá <laughs> cô cười rất là tươi mọi người ạ ờ ăn cơm tối ăn cơm đi nhá cho nào máu đi nhá máu nghỉ đi nhá ừ. đấy các tí này em cũng ờ, cháu cũng về thôi mình cô vẫn còn trẻ mà đây mọi người có thể đấy ý này huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ kính chúc quý khách thường lộ bình an đây về phía bên kia là địa phận của tỉnh Yên Bái từ đến ờ, vị trí ờ, địa phận ờ, Tân Sơn Phú Thọ này đi vào nghĩa lộ Giang là còn gần 60 cây nữa ừ, điều trước mà Giang có đi qua thì Giang cũng không chia sẻ nói rõ cho mọi người biết là nhà cô hiện tại là cái vị trí cô đang ở là đâu ấy thuộc xã Thu Cúc, thôn Mỹ Á là cô nhà thôn Mỹ Á dưới này, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, giáp danh với ờ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đất Phú Thọ và đất Yên Bái mà. Chạy ra con đường dọc này thôi. đi uh, nghỉ đi tí mưa đang bắt đầu mưa rồi nhá. Là cháu về đây nhá. Để hôm nào đó đi, ờ, uh, ra chơi thăm nhá thật sự là nếu mà để mà như này thì à, mình cũng không biết giúp kiểu gì chỉ mong muốn là tìm lại gia đình người thân của cô đấy có thể là đưa cô về để tốt hơn chứ à, để cô như này là đang thấy là cũng không không không được ổn lắm thế nếu như anh em trong gia đình dòng họ mọi người biết ấy, thì ờ, trong video của Giang là cũng ờ, xin phép được khép lại ở đây thôi xin chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và bình an thành công trong cuộc sống xin chào tạm biệt hẹn lại tất cả mọi người ở video sau nhá bye bye phiền nhá ờ